Chào các bạn, tôi là Trần Hải. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn thực tế thi công, sản phẳng sử dụng của pha sộp VRO tầm S3. Thưa các bạn, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về tấm panel 3D sàn VRO S3. Cấu tạo của tấm sàn panel 3D S3 gồm có hộp sụp đặc đúc nguyên khối hay còn gọi là cục pha trong tạo rộng sàn có loại trù xuyên tâm được lồng vào một khung thép panel 3D gồm có thép lớp dưới các thân nhỏ chúng ta để ý các thân nhỏ và thép lớp trên các thân lớn hơn đây các thép lớp trên còn các thân lớn là các thép bổ sung chịu lực chính tại các khe dầm à, vai thép chính chắc tạo thành các trụ liên kết giữa thép lớp trên và thép lớp dưới tại gốc bốn hộp số hay còn còn gọi là điểm giao của dòng chữ y tuyệt giao chúng ta cùng xem Chúng ta cùng xem mặt dưới của tấm panel 3D S3. Các thanh thép lớp dưới định vị cho khung thép panel 3D lưỡi nhựa hoặc thanh thép dẹt chống lún cho hộp xốp. Dưới đáy hộp có G của chân hộp xốp. Mục đích chống đầy nội cho hộp xốp. Tôi đã giới thiệu ở video trước. Bạn nào cần hiểu thêm thì comment ở dưới video, tôi sẽ giải thích tiếp. Chúng ta để ý giữa hộp số có lộ xuyên tâm. Đây là lộ để kiểm tra lúc đổ bê tông và tạo ra trụ liên kết giữa lớp bê tông trên và dưới chống lại các ứng suất cục bộ tại giữa ô sàn. Thép liên kết gồm các thép zigzag có các thân xuyên đóng vai trò như thép vai bò tương tự như các dâm chúng ta thường thấy như vậy tất cả các dâm phù đều có thép zigzag hay còn gọi là thép xuyên chống cắt rất hiệu quả Thế gian đỡ, cột phát san có thể dùng được tất cả các loài có trên thị trường. Rất là đơn giản. Bởi vì đầu trên của cả cây trống chung một cao trình. Rất là đơn giản trong công tác lắp dựng cây trống. cột pha đại san, phản hoàn toàn, lắp dựng rất đơn giản các dâm, cả cao trên đáy dâm cũng bằng cao trên đáy xa, thép lớp dưới thẳng hoàn toàn rất đơn giản trong công tác lắp dựng cột pha cột thép chúng ta cùng xem quá trình rải thép lớp dưới đáy xa. sau khi rải thép lớp dưới ngang và thép tăng cường chúng ta tiến hành rải thép dọc lớp dưới sàn lưu ý rằng thép tăng cường lớp dưới có hai cấp độ cấp độ thứ nhất chiều dài ngang vạch màu xanh cấp độ thứ hai chiều dài ngang với vật màu đỏ đây là căn cứ vào lực tăng cường để chống uốn cho sàn lớp dưới đây là giới hạn vị trí thẻ tăng cường tại các lộ xuyên sàn chúng ta tiến hành tăng cường thép xung quanh lộ thép liên kết chống cắt sàn VRO S3 thưa các bạn chúng ta như lên màn hình thấy tấm panel 3D trong trường hợp này được thi công toàn sàn một lúc chúng ta xem module cho một đây là một module thì ờ, thép đỡ hộp số thép dẹt đỡ hộp số được hàn vào tấm rắn MD vừa định vị vừa đỡ hộp số các bạn xét thép liên kết được thi công toàn sàn trước khi lắp dựng hộp số đặt các bạn xem rất chính xác hàng lối ngang dọc rất thẳng hàng sau đó lắp dựng các đường ống dây điện đường ống nước cáp liên kết cáp liên kết hình dạng được hình lắp dạng dựng vào rất chính xác dựng vào rất chính xác kể cả phanh thay cả phanh đỡ hộp số đỡ hộp số nâng lên đúng vị trí nâng lên đúng vị trí đảm bảo đảm bảo chiều dài lớp bê tông lớp dưới chiều dài lớp bê tông lớp dưới tuyệt đối tuyệt đối sau khi lắp dựng thảm liên kết xong toàn sàn rất thẳng hàng ngang và hàng dọc rất chính xác chúng ta tiến hành lắp dựng cột pha sụp rơi vào đúng vị trí trong khung thép. Cột pha sụp được định vị chính xác theo phương chiều cao và phương ngang dọc. Lắp dựng xong cột pha sụp, chúng ta tiến hành lắp dựng thép lớp trên và được kê lên bởi cục căn bê tông. Các vị trí lẻ chúng ta có thể triển khai cắt hộp sụp lẻ. Đây là ưu điểm của hộp sụp đặc. Riêng sàn Vero mới triển khai thực hiện được như thế này. Còn sàn hộp nhựa thì không thể cắt được như thế này bởi hộp rộng. Thép nắm đầu trụ cũng được triển khai ngay sau đó. Được gia cường, thép ngang và thép dọc. Thép gia cường chống cắt được cài thêm để tăng cường khả năng chống cắt nắm đầu trụ. Đây là khu vực chịu lực cắt lớn nhất trong sàn. tất cả các vị trí sung yếu được kiểm tra rất kỹ lưỡng tại vị trí được ống xuyên ca san trúng hộp số chúng ta có thể khoan cắt hộp số rất đơn giản riêng hộp sộp đặc mới có thể làm được như thế này còn hộp sộp nhựa rộng không thể làm được như thế này tại các vị trí có đường ống nước xuyên qua sàn được gia cường cột thép rất là cẩn thận xung quanh khu vực đường ống ta cùng xem một số hình ảnh thi công của pha số và thép lập trên sau khi sau khi nghiệm thu nghiệm thu của pha của thép của pha của thép toàn sàn toàn chúng ta tiến hành độ bê tông lớp 1 độ bê tông lớp 1 bê tông lớp 1 bê tông lớp 1 chỉ vượt qua chỉ vượt qua chân hộp chân hộp từ 2 đến 3 cm từ 2 đến 3 cm việc đổ bê tông theo dạng quần chiếu đổ đến đâu đâm kỳ đến đó việc đổ bê tông vận chuyển hay bình thường. Chúng ta tiến hành đổ lớp 1 xong toàn sàn. Tiếp tục. Sau khi bộ bê tông xong lớp 1, chúng ta quay lại độ bê tông lớp 2 khi lớp 1 đã xe mặt hoàn thiện bê tông lớp mặt hoàn thiện mặt bê tông tiếp tục chúng ta dùng biện pháp dùng ni lông phủ lên mặt bê tông để bảo dưỡng phòng trời mưa và chống bê tông bị mất nước. Việc phủ bê tông lên mặt bê tông vừa đổ xong mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Việc phủ bê tông toàn mặt sàn mang lại rất nhiều lực hiệu quả. Chống trời mưa, bị sói và chống mất nước. Thưa các bạn, mình vừa trình bày với các bạn quá trình thi công sản phẩm lò rồng SVRO sử dụng cọc s 3 Đây là hình ảnh thi công sản phẩm hoàn thiện mặt dưới phẳng hoàn toàn. Những video hữu ích dành cho bạn. Nếu chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký để nhận nhiều video mới của chúng tôi mỗi khi cập nhật cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi chúc sức khỏe và thành công